hôm nay rẻ hơn khuyến mãi sẽ à, giới thiệu một số dòng à, bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật đây có một số dòng à, đã được vệ sinh sạch sẽ bọc lưới chống chuột và có những cái mức giá cho các bạn để lựa chọn đây đây, đây là cây nút nhấn còn ba cây này tôi thì tôi sẽ bỏ thêm vào ừ. đây là mặt kính và bếp ga âm bếp từ âm thì bắt đầu từ ờ, cái ờ, cây ờ, bếp nút xoay này thì đây là những con bếp có mặt sơn tráng men chống xước thì bắt đầu từ cái con từ dưới lên con mã số thứ tự là số 1 hiệu bếp là Paloma 330 SB ừ. tiếp theo mã số 2 Rinai kgtm 56 dgl thì ờ, có một số bếp đối với những con nút xoay này thì có một số bếp thì tôi đã gắn ờ, cái công tắc rang vào bên trong bếp này để cho ta rang nấu được những cái món mà có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị tắt lửa thì đây là cái công tắc rang của nó đây cái vị trí mà bật về phía bên ờ, gạt qua phía bên trái nè là mở cái công tắc này rang ta có thể nấu nướng được những món nấu được những món có nhiệt độ cao thoải mái luôn không sợ bị tắt lửa khi các bạn muốn trở về cái trạng thái à, mặc định của nhà sản xuất thì các bạn sẽ gạt về phía bên phải này để nó tắt cái tính năng rang đó đi thì khi mà nấu đến nhiệt độ 250 thì bếp nó sẽ tự động khóa ga lại bạn nào mà có nhu cầu mà sử dụng những cái à, công tắc rang này thì có thể liên hệ trực tiếp đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được tiếp theo là những con bếp đây đều là mặt sơn ờ, trắng men chống ờ, xước thì đối với ờ, những dòng bếp này như con bếp này thì nó đã tích hợp vào nó có cái cái chế độ rang nè ở trên bếp này luôn đó, thì đối với những cái bếp mà có cái công cái nút rang 3 giây trên bếp rồi á thì tôi cũng nếu mà các bạn có nhu cầu gắn thêm thì tôi sẽ gắn tích hợp vào nút này thì các bạn sẽ đè giữ 3 giây để nó sáng đèn lên thì khi mà sáng đèn thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến lên ta có thể à, nấu được những món có nhiệt độ cao thoải mái không bị tắt lửa tiếp theo con bếp số 5 à, này Rinnai KGM563BE cũng đã được gắn cái công tắc rang này lên à, phía trước này vì ở à, à, đối với dòng bếp này thì nó không có cái nút 3 à, dây nè thì tôi sẽ làm công tắc riêng ra ngoài đó, tiếp theo là con bếp số 6 Rinnai KGE 31 nsbnl và trên cùng là con bếp số 7 đây cũng đã được shop gắn cái công tắc rang vào bên trong này đang ở vị trí là tắt nè tiếp theo qua con bếp nút nhấn số 11 đây là bếp có mặt men chống xước IC N86B đây là bếp nướng của nó đây mâm vỉ đều là inox nè còn rất là đẹp thì bếp này nó chỉ bị cái vết có vết cấn ở đây thôi nè ừ, các bạn có thể nhìn thấy rõ nè vết cấn này nên nó sẽ nằm ở cái mức giá như vậy tiếp theo dọn con bếp số 10 ừ. thì đối với những cái à, dòng bếp nút nhấn này á bạn nào mà có nhu cầu gắn thêm công tắc rang thì à, liên hệ đến shop shop sẽ à, gắn vào còn đối với những con bếp nút xoay thì à, sẽ có một số bếp shop sẽ gắn sẵn vào bên trong bếp luôn tiếp theo dưới cùng là con bếp số 8 ừ. mặt này là mặt sơn tĩnh điện nha giá dạ thì rất là rẻ tiếp theo qua bếp rồi giúp em à, qua những dòng bếp à, cao cấp hơn mặt kính cường lực và có những cái chế độ nấu thay vì những cái dòng bếp à, có những cái tính năng à, an toàn cơ bản thôi á, thì đối với những cái dòng bếp ở đây nó sẽ tích hợp thêm những cái chế độ nấu nướng và hẹn giờ nấu đầu tiên sẽ là con số à, 21 đi trên xuống bắt đầu từ 21 trở xuống đây chúng ngược lại đây cái viền của nó là màu đỏ đây cái này là do thợ ráp vào không cẩn thận nên nó không vào đúng cái ngàm nè nó hở lên model của nó đây 66 VWCK CR chứ thì nó sẽ có tính năng là nấu cơm nấu cháo ở bếp bên trái này còn ở bếp bên phải thì nó sẽ có tính năng là nấu nước chọn nhiệt độ chiên chọn chế độ rang nè nút 3 giây và nó sẽ có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp đây đèn sáng phía bên trái này là hẹn giờ bếp bên trái đèn sáng bên phải là hẹn giờ bếp bên phải ở phía dưới này là của bếp nướng thì bếp nướng nó sẽ tích hợp cái hẹn giờ nướng mặc định vào nướng thì sẽ hai tầng lửa đây trên và dưới tiếp theo dòng bếp Tokyo ga mang mã số thứ tự là 20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 nếu mà các bạn đã sử dụng ờ, quen với vẫn những dòng bếp Rinnai á thì các bạn sẽ dễ nhận ra hoặc là các bạn cũng có thể nhận biết qua cái tem ở phía bên hông của bếp hoặc là cái kiềng tiếp theo nữa là dòng bếp à, Paloma kiểu cũng là kiểu 66 ờ, đây đây nhưng mà nó mang cái ờ, model là 61 VWCK con này nó cũng sẽ giống như cái con ở phía trên này nhưng mà con này là viền màu đỏ còn ở dưới này là viền đen ừ mã số 19 số thứ tự là 19 đây và cái mã số của nó là 0443 của dãy 6 à, số đây là 4 số đuôi và nó sẽ có những cái chế độ đây nấu cơm nấu cháo hẹn giờ nấu cho cả hai bếp hẹn giờ nướng cần gạt ra đây trên dưới ở bếp bên trái thì nó sẽ có nấu nước chọn nhiệt độ chiên và chế độ rang nút 3 giây đó thì nó những cái chức năng này nó chỉ có thay đổi thôi nó chỉ thay đổi phía vị trí nhau cho nhau thôi chứ nó cũng giống như ờ, những con bếp khác thôi tiếp tục mã số 17 Đây. thì dòng bếp Rinnai này nó sẽ có ha, hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng sử dụng riêng cái đồng hồ đây đây là dòng bếp Rinnai model của nó là S660VCTS mặt kính cường lực và học pin của nó đây đây là sử dụng học pin đại đi đôi với nhau nè nên khi mà shop có à, thay thế hai cái viên pin à, đại này bằng một viên pin sạc á thì shop sẽ gắn trực tiếp cái viên pin à, sạc đó, vào bên trong bếp phía sau hộp pin này vì cái viên pin sạc đó nó không thể để lọt được vào bên trong hộp pin này nè nên shop sẽ gắn trực tiếp vào bên trong bếp phía sau hộp pin ừ, thì khi gửi bếp thì chỉ kèm thêm sạc nữa thôi tại vì pin thì đã gắn trực tiếp vào rồi tiếp theo một con bếp à, tiếp nhất bếp hơn mang à, số thứ tự là 15 giá 8 triệu mã số ờ, của nó là 2300 của 6 ờ, số đây là số đuôi của mã 6 số nè thì ờ, bếp này nó sẽ hơn những con bếp khác là ở cái chế độ nướng này nó sẽ có thêm tính năng là nướng tự động theo loại thực phẩm và cái nút chỉnh lửa nướng tự động theo từ thực phẩm ở đây từ thấp cho tới cao lửa nhỏ trung bình và lửa lớn nướng cá khô phi lê và mực một nắng thì những cái vị trí này nó sẽ thay đổi theo từng bếp nó sẽ thay đổi cái vị trí theo từng bếp nè và nút điều chỉnh ngọn lửa của nướng là nút điện tử hẹn giờ nướng ở đây còn những cái chế độ nướng thì à, chế độ nấu của nó thì đây là cái chế độ cái đây là cái nút 3 giây nè để tăng nhiệt độ que cảm biến lên lên đến 300 độ thôi thì bếp nó cũng sẽ ngắt các bạn mà cũng à, muốn à, nấu được những món mà có nhiệt độ cao á thoải mái thì sẽ có thể liên hệ đến shop shop sẽ gắn thêm vào tích hợp vào bên nút này tiếp theo nữa là chế độ nấu nước sôi sau 5 phút bếp sẽ khóa ga là ở dưới nè ở trên là chế độ hâm nó sẽ hâm nóng thức ăn lên nóng lên khoảng gần à, một phút thì bếp nó sẽ khóa ga lại tiếp theo nữa là chế độ chiên cái nhiệt độ chiên thì ta có thể lựa chọn từ 160 cho tới 200 độ ở vị trí phía bên trái này thì nó sẽ có hẹn giờ nấu nè sử dụng riêng cái đồng hồ hiện thị chế độ nấu cơm và nấu cháo hiệu là Rinnai model là RTS 61 AVWG10RN Đây là những dòng bếp ờ, full chức năng mặt kính tiếp theo sẽ những ờ, đến với những cái con bếp ờ, âm thì đây là những dòng bếp ga âm đây có một số con tôi để để đây do nó chiếm vị trí nhiều nên tôi chỉ để một vài con thôi thì đây là dòng bếp ga âm mặt kính tràn viền đây đây cái viền này nó tràn ra luôn không có viền nè như những cái dòng bếp ra đây như đây nè nó có cái viền nè thì nó cũng sẽ có những cái nút để bật tắt bếp đây là của bếp bên à, phải đây chấm đen nè chấm đen ở trên là của bếp bên trong chấm đen bên trái là bếp bên trái và bên phía bên trái này là của bếp nướng đây là hộp pin nó cũng sử dụng hai cục pin đại đi đôi nên tôi đã sẽ lắp trực tiếp vào bên trong hộp pin này và đây là cái đầu chờ để chúng ta sạc pin ừ, đây là cái đầu chờ đây khi các bạn sạc pin xong á, sạc đầy thì các bạn sẽ tháo ra để cái đầu chờ gọn vào bên trong hộp pin này mình đẩy lại còn ở phía bên phải này nó sẽ có những cái tính năng cho ờ, các bếp của nó đây cái ô này là của bếp nướng thì nó cũng sẽ có chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm cá khô phi lê mực một nắng và chế độ lửa ở đây chọn cái ngọn lửa lớn nhỏ ở đây hẹn giờ nướng ở đây là vị trí của bếp bên phải nấu nước hâm chế nước sôi 5 phút tắt chế độ hâm và chọn nhiệt độ chiên của bếp bên phải ở bếp bên trong đây tiếp theo là bếp bên trong thì nó sẽ có hai cái chế độ nấu cơm và một cái chế độ nấu cháo ở trên cùng này và nó cũng sẽ có hẹn giờ cho cả ba bếp nấu đây phải trái trong cộng trừ này để tăng giảm cái thời gian các bạn không sử dụng những tính năng này thì các bạn sẽ đẩy vào bên trong để nó gọn lại đây là cái model và cái thương hiệu bếp này tiếp theo ở dưới cùng này nó là dòng bếp từ âm ừ, đây bếp từ âm hiệu Toshiba và cái model của nó ở đây BHP M46BS thì đây là những cái nút nấu của nó đây nhìn đây là nút chức năng của nút nấu của bên à, trái bếp nướng bên trong và bếp bên phải đây là cái nút nguồn các bạn bật cái ốp này ra thì nó sẽ có bảng chọn cái những cái chức năng này thì các bạn chọn những cái dòng bếp nào mà mình ưng ý thì các bạn sẽ à, gửi cái mã số đây mã số 21 giá 3 triệu rưỡi đây thì các bạn sẽ gửi à, chụp hình vào cái màn hình ở cái vị trí bếp mà các bạn chọn và các bạn sẽ nhắn thêm cái mã số để nhân viên chúng tôi sẽ gửi hình chi tiết cho các bạn xem các bạn đồng ý thì tôi sẽ à, livestream thử những cái tính năng của bếp mà các bạn đã chọn tiếp theo đây là cái dòng bếp hàng à, trưng bày đây bếp ga âm hàng trưng bày mang số thứ tự là 22 giá 8 triệu thì bếp này là hàng trưng bày thôi nó có mặt men chống xước và đây là học pin của nó và cái tem ghi thông số của bếp ở đây được xuất xưởng vào tháng 9 năm 2019 mã số của nó là 057574 đây là hàng trưng bày ừ. để tiếp tục video thì à, tôi sẽ quay trở lại với cái con bếp chính ngày hôm nay thì tôi sẽ à, test một con bếp Haman để giao cho khách thì đây là dòng bếp Haman model của nó là G55 SVL đây là nội thất của bếp đây bếp này cũng còn rất là đẹp nè, đã được bọc những à, lỗ lớn ở phía sau thì cũng đã được che chắn lại nè và ở phía dưới thì cũng đã được bọc lưới giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem à, ngoại thất và test những cái tính năng của nó gửi bếp xe bếp gửi bếp chị Long An rồi bếp này có mặt sơn tĩnh điện 1,6 triệu đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng đã che kín lại rồi nè để chống chuột và chuột vào bên trong cắn phá dây điện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 Bếp thì đã có nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm ngọn lửa lại. Nhiệt độ của bếp bên trái hiện giờ là 220, còn bếp bên phải 230. Tùy theo vị trí mà nó sẽ có nhiệt độ khác nhau. Thì để khắc phục thêm cái vấn đề mà các bạn sử dụng nguồn bao v này á, mà khi cúp điện á, thì các bạn phải ngưng sử dụng bếp. Thì để khắc phục cái vấn đề đó, tôi cũng sẽ tặng kèm thêm các bạn một cặp pin theo bếp về để các bạn sử dụng khi ờ, cúp điện thì ờ, các bạn sẽ bỏ cái pin này nè mình để trực tiếp vào bên trong ờ, hộp pin này và mình cắm thêm cái nguồn 3V này để sử dụng chung cùng lúc không ảnh hưởng gì khi cúp điện thì mình cũng đã có nguồn 3V này để sử dụng khi cúp điện thì các bạn cũng có pin để sử dụng cho bếp cả hai bếp đều đã khóa ga sau cái chế độ là nước cạn nồi công tắc đang ở vị trí là mở đây thì ở trên bếp này nó cũng sẽ có cái chế độ rang ở tích hợp ở trên bếp này nhưng mà ở cái chế độ rang này á các bạn à, đè giữ nè 3 giây để nó sáng đèn lên thì nó chỉ tăng cái que cảm biến ở đây lên thêm 50 độ nữa là 300 độ thì bếp nó cũng sẽ khóa ga thì cũng à, bất tiện để cho chúng ta rang hay là nấu những món mà có nhiệt độ cao á, sẽ bị tắt lửa rất là bất tiện thì tôi cũng có tôi cũng sẽ có gắn thêm cái công tắc rang nếu mà các bạn nào mà có nhu cầu sử dụng á, thì có thể liên hệ đến shop shop sẽ gắn thêm cái công tắc rang tích hợp vào cái nút ba giây này để cho các bạn sử dụng được thoải mái không sợ bị tắt lửa cho bếp bên trái này